Ba hồn bảy vía là gì? Vì sao phải cúng 49 ngày cho người chết? Dân gian xưa thường quan niệm con người có ba hồn bảy phách. Cổ nhân cũng thường nói nếu con người mất đi hồn phách thì người ta chỉ là một con người khờ dại, thậm chí là cái xác không hồn. Vậy ba hồn bảy vía số cuộc là gì? Ứng dụng trong đời sống tâm linh như thế nào? Những câu hỏi đó sẽ được Duyên Vạn Cổ giải đáp trong video ngày hôm nay của chúng ta nhé. Ba hồn là gì? An Nhiên xin kính chào quý khán thính giả của kênh Duyên Vạn Cổ. Người xưa quan niệm rằng con người gồm có hai chính là thể xác và linh hồn. Linh hồn thì gồm có thể vía và thể trí. Người ta sở dĩ nói năng, đi lại, sinh hoạt được là nhờ có linh hồn trú ngụ ở thể xác. Nếu không, thể xác đó chỉ là một tảng thịt không hồn, không phách. Khi chết đi, linh hồn rời bỏ thân xác thịt, từ đó thân xác phân hủy, còn linh hồn thì bất tử. Thực ra, quan niệm ba hồn bảy vía có nguồn gốc từ đạo giáo. Họ cho rằng con người sống được là nhờ tam hồn thất phách, điều chỉnh mọi hoạt động và tư duy. Vụ thành tử trong Thái Vi Linh Thư viết, người ta có ba hồn lần lượt là sản linh, thai quan và ưu tinh. Ba hồn này chính là ba bộ phận tổ hợp thành thần khí của con người. Người ta mất đi một hồn hoặc hai hồn thì vẫn còn có thể sống sót. Nhưng nếu đã mất đi ba hồn thì sẽ trở thành một cái xác không hồn, sống đời thực vật. Làm sao phân biệt một người đã chết hay chưa? Trước đây, căn cứ để đánh giá một người còn sống hay đã chết là kiểm tra xem tim còn đập hay không hoặc còn thở hay không. Tuy nhiên sau đó, có rất nhiều trường hợp lạ kỳ xảy ra, tim không đập, cũng không còn hơi thở nhưng sau đó vẫn có thể sống lại mạnh khỏe. Vậy nên, sau này người ta cho rằng chỉ khi não bộ có người bị chết thì người ấy mới được xem là đã tử vong. Thế nhưng, có rất nhiều bệnh nhân đã bị chết não, trở thành người thực vật lại được các bác sĩ trung y cứu sống. Bởi vậy, con người hiện đại quá thực không biết làm cách nào để phán đoán một con người còn sống hay đã chết. Có khi dù thân xác vẫn sống, vẫn có thể cử động, vẫn có thể ăn uống, nhưng thực sự người ta đã chết rồi. Thai quan là một trong ba hồn quan trọng nhất của con người. Nếu một sinh mệnh không còn thai quan, thì người đó quả thật đã chết. Có câu chuyện kể rằng, một thầy thuốc trung y khám bệnh cho vị giám đốc nọ. Sau khi bắt mạch và thăm khám, liền nói – Ông hãy về nhà chuẩn bị hậu sự đi thôi Vị giám đốc nọ nghe thấy hầm hầm tức giận nói Ông bị điên à Nếu vậy thuật của ông cao siêu đến vậy Hãy nói thử xem tôi chết vào ngày nào Sau khi thầy thuốc phán ngày tháng cụ thể Vị giám đốc liền nói Tới ngày đó tôi sẽ làm mấy bàn tiệc tại tiệm cơm Vương Phủ tỉnh Mời ông ăn Hai cô con dâu của vị thầy thuốc cũng tốt nghiệp trường trung y Thấy cha nói vậy thì ngại ngần vội vàng giải thích Cha tôi già rồi nên phán đoán lẩm cẩm, ông đừng để ý lời ông ấy làm gì. Cho tới khi vị giám đốc nọ đứng dậy trả tiền đi về, thầy thuốc trung y vẫn khẳng định tôi không lấy tiền của người sắp chết. Và quả nhiên, vị giám đốc thực sự đã không sống qua khỏi ngày mà thầy thuốc đoán trước. Các thầy thuốc trung y cổ đại thường có kiến thức uyên thâm về cả nhân tướng học. Họ chỉ cần xem phần thần, chính là thai quan, của người ta có còn hay không là biết được sinh tử. Hồn thứ hai được gọi là sản linh. Trên thế giới có rất nhiều người sở hữu khả năng tính nhẩm siêu hạng. Là có những người có thể nói chính xác thứ của một ngày bất kỳ mà bạn yêu cầu. Điều này không dùng logic tính ra được, đó là một bản năng thiên phú. Sản linh quyết định trí lực, trí tuệ cũng như phản ứng nhanh chậm của con người. Sản linh chính là một bộ phận của hồn người. Vì thế khổng tử nói, sinh ra đã biết là đệ nhất, học rồi mới biết chỉ là đề nhị. Nhiều người bị thiểu năng trí tuệ chính là sản linh đã bị mất. Hồn thứ ba gọi là ưu tinh. Nó quyết định tính cách của một người, cũng quyết định việc trong tương lai họ sẽ yêu thương ai. Người ta thường nói bị ai đó lấy mất hồn, tinh thần chán nản, hồn siêu phát tán. Hồn mà họ ám chỉ ở đây chính là ưu tinh. Rất nhiều người sau khi thất tình đau khổ tột cùng, nhìn ai cũng thấy thông thuận mắt, không muốn gắn bó nữa. Đó là bởi vì ưu tinh tiêu mất rồi, chính là đã hao tổn kiệt quệ tinh thần. Vậy khi người ta đi ngủ, những hồn này sẽ ở trạng thái nào? Thai quang vốn dị chiếu sáng toàn thân, nhưng lúc này ánh sáng bắt đầu giảm tối đi, người ta sẽ tiến vào giấc ngủ. Nhưng phách của họ vẫn hoạt động. Người xưa nói, gan tàn hồn, phổi tàn phách. Khi người ta chết, phách sẽ rời khỏi thân thể. Vậy phách từ đâu rời khỏi thân thể? Trung y cho rằng thân thể có một cánh cửa gọi là phách môn. Nó là cửa mà phách sẽ rời khỏi thân thể người. Phách môn cũng chính là hậu môn, bởi thế thời xưa khi cấp cứu người sắp chết thì việc đầu tiên là phải bịt hậu môn lại. Thất phách là gì? Đạo giáo quan niệm thất phách là bảy vía của người ta bao gồm thi cẩu, phục thủy, tước âm, thôn tắc, phi độc, trừ uế và xú phế. Người Việt thì có cho rằng nam có 7 vía, nữ có 9 vía. Điều này có thể xuất phát từ quan niệm thân thể, người nam có thất khiếu, còn người nữ thì có cửu khiếu. Thất phách này có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc điều tiết cơ thể con người. Mỗi phách lại đảm đương một nhiệm vụ khác nhau như hô hấp, tiêu hóa, sinh sản, nhịp tim. Sách Xuân Vũ Giật Thưởng chép rằng khi mới sinh ra, người ta sống được 7 ngày, còn gọi là lạp. Lúc ấy mới có một vía sau 49 ngày thì đứa trẻ mới có đủ 7 vía thành người. Tiếp đó, sau 100 ngày thì đứa trẻ tròn 1 tuổi, nghĩa là cộng cả 9 tháng thai nhi trong bụng mẹ, bé trai đủ 7 ngày, gái thì 9 ngày, gọi là đầy cử. Còn trong vân đài loại ngữ, Lê Quý Đôn cũng viết, tục đức ta sinh con được 3 ngày thì chỉ làm vài mâm cổ cúng thuần dưỡng ba. Đến ngày thứ bảy, thứ chín, đầy 100 ngày thì làm lễ cáo gia tiên, yến tiệc linh đình, sau khi người ta chết, cứ 7 ngày là một kỳ tang, mất đi một vía. Sau 7 lần cúng kỳ tang thì cúng tuần chung thất, tức là hết vía 49 ngày. Sau 100 ngày là cúng tốt khóc, thôi khóc. Theo quan niệm dân gian, sau 100 ngày, hồn vía người ta đã hoàn toàn thoát ly khỏi thân xác thịt, đã chết thực sự. Khi ấy, người nhà chỉ còn niệm tưởng thương nhớ người đã mất trong lòng mà không khóc nữa. Lễ cúng ngoài mâm cơm chay mặn thông thường còn cần đèn nhang, bông trái, trà nước. Ngày dỗ đầu gọi là lễ tiểu tường, dỗ thứ hai là lễ đại tường. Từ đó về sau, người ta chỉ còn cúng người đã mất vào dịp dỗ và Tết. Trong quan niệm của nhà Phật, vong hồn người chết phải qua 7 lần phán xét, mỗi lần 7 ngày rồi mới được siêu thoát. Tục gọi hồn Khi hồn ví người ta xuất ra khỏi thân xác thịt thì coi như họ đã chết – một khi đã xuất ra thì không thể quay trở lại. Nhưng cũng có những trường hợp hết sức đặc biệt. Vì một lý do nào đó, hồn vía người ta vẫn có thể nhập trở về thân thể. Bởi vậy, người Việt thường có tục lệ gọi hồn. Dân gian quan niệm, khi ốm nặng hoặc bất tỉnh, trải qua một chấn động khủng khiếp nào đó, thì người ta sẽ mất vía, hồn phách đột ngột tách ly khỏi thân thể. Đó là tình huống mà người ta vẫn gọi là hồn siêu phát tán thân thể người ta sẽ cứng đờ, hai mắt thất thần, đồng tử không động đậy, mồm miệng há hốc hoặc ngậm cứng, đồng thời hơi thở rất yếu, tai u điếc không nghe thấy âm thanh. Để hoàn lại sự sống cho họ, buộc phải có nghi thức gọi hồn. Người nhà thường trèo lên mái nhà hoặc chạy ra ngã ba đường, vừa đi về vừa gọi hồn vía người bị nạn để mong họ có thể trở lại. Câu gọi hồn quen thuộc là Bớ ba hồn bảy vía ông ở đâu? thì về với con cháu. Ở một số trường hợp, cách gọi hồn này tỏ ra khá linh nghiệm. Người đang bất tỉnh nhân sự, mất ý thức có thể dần dần hồi lại, tất nhiên phải kèm theo một số biện pháp chăm sóc y tế đặc biệt khác. Vu Thành Tử viết trong Thái Vi Linh Thư về thuật hoàng phách như sau. Vào nửa đêm các ngày mùng 1 và rằm của mỗi tháng, bảy phách leo lỏng bên ngoài thân ta, chơi bời với bọn quỷ mị. Cách kiểm soát, chế ngự và gọi phát về là vào những đêm đó phải nằm ngửa, duỗi chân, hai bàn tay che bít hai lỗ tai và để các ngón tay tiếp xúc với gáy. Bế hơi thở 7 lần, gõ răng vào nhau 7 lần, tập trung tư tưởng vào đầu mũi, luồng khí trắng lớn bằng hạt đậu nhỏ, rồi lớn dần dần che kín thân thể trên dưới 9 lần. Khí này bỗng nhiên biến thành hai con rồng xanh ở hai mắt và hai cọc trắng ở hai lỗ mũi, tất cả đều hướng ra ngoài, lại biến thành con chim đỏ ở trên tim, hướng ra ngoài cửa miệng người ta. Sự sống sau cái chết là điều đã được khoa học hiện đại thừa nhận từ lâu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thuyết vô thần, người ta vẫn còn gặp trở ngại trong việc chứng thực sự thực đó. Phật gia quan niệm rằng, sau khi chết, người ta đích thực chỉ mất đi phần xác thịt, tức là thể phách, còn linh hồn, phần tinh anh thì mãi trường tồn, lại đi qua kiếp luân hồi để tái tạo sự sống ở kiếp sau. Đi sang kiếp sau, linh hồn ấy vẫn mang đầy đủ nợ nghiệp và phúc báo ở kiếp trước. Bởi vậy, nếu muốn có được phúc báo, thì phải biết gây thiện, tránh ác, tu sửa tâm tính, sống thanh mạch, trung thực ở ngay trong đời này. Mọi người nghĩ sao về linh hồn và luật nhân quả được giảng trong tôn giáo? Hãy để lại ý kiến của mình cho mọi người cùng biết nhé! Nếu thấy video này hay, hãy nhớ bấm like và subscribe cho kênh Điên Vạn Cổ nhé! Còn bây giờ, An Nhiên xin cảm ơn và hẹn gặp lại!